cười ra nước mắt với những pha lỗi hài hước trong thể thao. Lý do mà tất cả chúng ta đều thích xem thể thao là vì nó rất khó đoán. Chúng ta không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra và thông qua các camera, đôi khi có cơ hội ghi lại một số khoảnh khắc thật sự hài hước khiến chúng ta phải bật cười. Vì vậy, hôm nay hãy cùng xem lại những pha lỗi hài hước cười ra nước mắt trong thể thao. Còn đây là một tình huống cười ra nước mắt trong một trận đấu bóng chày. Sau khi đánh trúng bóng, cầu thủ này ra sức để chạy chiếm gôn nhằm ghi điểm cho đội nhà. Với quyết tâm cao, anh không tiếc thân mình để lăn xả chỉ để làm sao chiếm cú nhanh nhất. Nhưng pha lăn xả người này của anh lại khiến mọi người không ai nhìn được cười. Khi anh đã đập mặt cực mạnh vào mông cầu thủ đối phương đang đứng ở chốt, rất may là anh không bị chấn thương cổ đấy. Ừ. Cộng đồng mạng dậy sóng phát sốt với màn bài giữa ngân hà về đích của anh chàng vận động viên điền kinh trong video này. Ở đoạn đường cuối khi Tucker cùng người đồng nghiệp là Robert Grant cạnh tranh vô cùng sát sao, đã thấm mệt nhưng không muốn bị vượt lên, Tucker đã quyết định dùng chiều cuối. Anh phi cả thân mình về đích với dáng vẻ như thể siêu nhân đang bay giữa không trung vậy. Càng hài hước hơn, hành động bay giữa ngân hà này đem về ngôi vô địch từ Tucker. Đây là thủ môn Bryce Marbleau của câu lạc bộ Grenoble tại giải Ligue 2 Pháp. Anh đã khiến cổ động viên và thành viên câu lạc bộ Grenoble sử sốt khi chứng kiến thủ môn của mình ném trái bóng bay thẳng về lưới nhà. Sau khi bắt bóng, thủ môn 30 tuổi người Pháp muốn ném bóng lên cho đồng đội. Tuy nhiên, Mablu lại giải thích rằng chẳng hiểu sao trái bóng lại bay ngược về phía khung thành của mình. Chính anh còn không hiểu thì mọi người cũng đành bó tay cho pha xử lý vụng về này của anh thôi. phải kết hợp với Usain Bolt là có thể làm được như Usain Bolt. Đó là trải nghiệm mà vận động viên chạy vượt chướng ngại vật người Haiti Jeffrey Jolimis đã thấm thía. Xuất phát ở đường chạy số 8, Jeffrey Jolimis tỏ ra rất tự tin khi hiệu lệnh thi đấu bắt đầu, nhưng ngay ở hàng rào đầu tiên anh đã không thể vượt qua, ngã đập lưng xuống đất và trôi tới sát hàng rào chướng ngại vật thứ hai. Dù sau đó, Jeffrey Jomes vẫn tiếp tục đứng dậy thi đấu và về đích sau 7 đối thủ, nhưng thực tế anh đã bị loại ngay từ khi vấp ngã. Sojala Tuvalu là một vận động viên điền kinh người Samoa, người Mỹ, người đã đại diện cho Samoa thuộc Mỹ tại giải vô địch điền kinh thế giới năm 2011 ừ. ở nội dung 100m. Với thân hình nặng nề của mình, anh ấy đã hoàn thành bài thi với thời gian chậm nhất trong lịch sử chạy nước rút 15,66 giây. Có vẻ như một quyết định điên rồ nhưng sự thật là anh được khán giả cổ vũ nhiều hơn cả người chiến thắng. Đây là phần thi nâng tạ của lực sĩ người Mỹ. Mặc dù đã cố gắng đến nỗi phun cả nước ra, nhưng có lẽ đây là một mức tạ quá sức đối với anh. Anh đã không thể thành công ở mức tạ này. Nhưng không sao, chúng ta vẫn phải hoan nghênh tinh thần thi đấu rất hết mình của anh. Tất cả những gì James Young cố gắng làm từ tình huống này là ngăn chặn quả bóng đi ra khỏi biên và anh ta không bao giờ tưởng tượng rằng bằng cách ấy mình có thể ném được quả bóng vào rổ. Đó là một cú đánh thực sự tuyệt vời và dĩ nhiên những ai chứng kiến đều vô cùng hoang mang. bàn và chạy đi ăn mừng là điều quá bình thường, nhưng nhìn trọng tài biên đã nào, bàn thắng này không được công nhận do lỗi việt vị, nhưng cầu thủ kia đã quá vui mừng chạy ra tận khán đài để ăn mừng với các cổ động viên. Anh không biết là bàn thắng của mình không hợp lệ, đến khi quay lại thì ôi thôi, có xấu hổ cho pha ăn mừng hụt này rồi. Nigel Hayes là một vận động viên bóng rổ. Và trong một buổi họp báo, khi nhìn thấy cô nàng phóng viên xinh đẹp, anh đã xích xoa khen cô nàng với đồng đội của mình. Dù anh đã cố tình thì thầm, nhưng micro quá nhạy nên tất cả mọi người ở đó đều nghe. Sau sự cố thú vị này, Rachel Hayes đã tỏ ra vô cùng xấu hổ, thậm chí còn lấy tay che mặt mình đi. Đang dẫn đầu đường đua, bất chợt bị đối thủ vượt lên trước. Không cam tâm, vận động viên Điền Kinh này đã có tội động tác chơi xấu, kéo quân đối thủ của mình. Các kết là không chỉ không lấy lại được vị trí dẫn đầu, mà anh chàng này còn bị ngã trộm vó sau pha chơi xấu cực kỳ lỗ liễu. Chắc chắn sau khi kết thúc đường đua, anh sẽ bị ban tổ chức xử phạt vì hành động phi thể thao này. Với môn cầu thăng bằng tình Thế vận hội Olympic mùa hè, vận động viên nữ này có lẽ đã chịu nhiều áp lực thi đấu khiến pha tiếp đất của cô đã không thành công. Thay vì một cú tiếp đất hoàn hảo bằng chân, cô đã tiếp đất bằng đầu, một kiểu tiếp đất mà không được khuyến khích thực hiện. Rất may là cô không gặp phải chấn thương nguy hiểm nào. Chặng đua Marvel GP 2017 tại Misano, Italia đã chứng kiến một sự việc hy hữu và vô cùng thú vị. Ở vòng cuối cùng, trong khi các đối thủ băng băng về đích, chiếc xe của Zarko bỗng nhiên không thể hoạt động được nữa do hết nhiên liệu. Cực chẳng đã, Zarko đành phải dắt bộ chú chiến mã 160 phân khối về đích với mong muốn hoàn thành trọn vẹn vòng đua dù Yusuf bét bản nhưng những nỗ lực của Zarco đã được người hâm mộ trên khán đài cổ vũ nồng nhiệt bởi hành động việc hy hữu và hài hước đã xảy ra trong trận đấu giữa tuyển Anh và tuyển Canada tại Davis Cup năm 2017. Thất vọng vì một pha bóng lỗi, cây vợt Shapovalov của tuyển Canada đã bực tức và tung ra một cú đánh cực mạnh. Trái bóng trở trời đập thẳng vào mắt ông trọng tài đen đuổi Aragabas. Trái bóng khiến mắt trọng tài Aragabas tím bầm và sau khi hội ý, ông Karas tuyên bố trận đấu kết thúc và sự thua đối với Shapovalov. Với kết quả này, đội tuyển Anh giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để giành vé vào tứ kết. thi đấu nhưng đã là phụ nữ thì cũng phải sửa soạn cho xinh đẹp chứ nhỉ? Với mái tóc được buộc gọn gàng, cô rất tự tin để thực hiện phần thi nhảy xa của mình. Cú nhảy của cô khá là tốt, nhưng lúc này mà ánh mắt lại đổ dồn về mái tóc giả bị rơi ra của cô. Cú tiếp đất quá mạnh khiến bộ tóc của cô rơi ra, nhưng chúng ta phải cùng vỗ tay cho cô gái này. Trên tất cả, cô ấy vẫn là một vận động viên tuyệt vời. Vừa rồi là những tình huống xảy ra một cách rất vô tình, nhưng nó đem lại cho chúng ta những giây phút rất giải trí khi xem thể thao. Chỉ những tình huống này đã khiến thể thao... Chú bằng ươm này này. Đấy. Chú dừng đấy. Cứng lắm. Tránh. <laughs> <laughs> Lâu mới chín. Dạ, bây, vâng, bây, bây giờ nó chín nó phải chuyển sang màu như này này, nó chín này. Đấy. Chuối rừng Đấy, chuối rừng này hoa chuối rừng rất là tròn ừ. nhá tròn vo luôn chuối rừng nó mọc bây giờ nó mọc như này Đấy, chuối này uống vào thì lúc nào nó trồng như này lúc nào trồng ngược thì chết <laughs> đấy đấy cái ấy của nó đấy ừ. đấy, đẹp chuối này lành nhỉ đây nhìn đẹp đấy nhìn chuối không anh nhìn rất là vàng như chưa chín đâu lúc nào mọc nó mọc ngược này mà ừ. cần nó trồng ra bồ thử vậy chín xanh trong cái hột này cái hột đây cái hột để về ừ. băm ra phơi ngâm rượu phơi ngâm rượu nhá chuối hột đây này đây mọi người chuối nhìn rất là vàng nhưng mà chưa chín vàng ươm luôn yeah. nhìn ngon thật đấy vàng ờ, ươm nó vàng đấy, hồng hồng ấy chuối này đây mà là chuối hột để ngâm rượu đây này còn chuối hột kia là cái loại cái chuối hột ờ, loại cái kia là loại khác cái này mới là loại khác. xịn này đấy và này ờ, nhìn cái hoa nó biết này đấy là nó trồng ngược này, này tròn vo tròn vo ừ. đấy, nhìn uống cái này vào thì uống loại chuối này vào thì cứng suốt nhìn không giống không Đấy. vàng ươm nhưng mà chưa chín nó còn xanh bao giờ xanh bao giờ chín nó chuyển thành màu à, màu đỏ này màu đỏ ừ. giống như này thì mới chín mang về băm ra phơi à để chín xong là bóc ra phơi ngâm rượu bóc cả quả luôn thì đây để chín đi xong là bơi bóc ra quả không phơi cả à, quả luôn và vâng ươm ừ, nhìn đẹp thật đấy năm ngoái hôm mà cưới nhà ông dồn đấy